tuần qua là một tuần giao dịch tương đối thành công của chúng ta đúng không ạ à, sau khi BTC của chúng ta break out vùng 35 thì xu hướng chung của chúng ta là canh bán nhưng BTC không phục hồi lên test lại khu vực canh bán cho chúng ta tuy nhiên à, việc BTC xuống đến 26 và đảo chiều đi lên 32 thì lại cho chúng ta một kèo mua rất là thành công vì tuần đó thì chúng ta cũng nhận định BTC sẽ tiến đến vùng 26k và đi xuống à, đã phá cái kênh giá à, uptrend sideways up trong ờ, thời gian từ tháng 2 đến nay rồi. Bây giờ BTC của chúng ta sẽ giảm giá với cái mức nếu mà đi đúng cái target là đi bằng giảm giá bằng cái chiều dài kênh giá này thì BTC sẽ hướng đến cái khu vực là quanh 26 ngàn. Đó. Do đó tôi dự kiến là trong nhịp giảm này thì vùng giá quanh 26 ngàn cộng trừ sẽ là khu vực ờ, đáy cái nhịp giảm này và đấy mới là khu vực quý có thể canh mua còn ngắn hạn thì chúng ta đấy như quý biết là khi chúng ta canh mua quanh 26 ngàn thực tế BTC về đến 25 ngàn năm và nhanh chóng đi lên rất là mạnh mẽ đúng không ạ chỉ trong vòng uh, sau khi chạm 25.500 chỉ trong vòng một ngày thì BTC đã cán được mốc là 31 ngàn đấy một mức tăng 20% một lợi nhuận rất là cao À, còn ờ, hiện tại thì xu hướng chung của BTC vẫn là đào chen nhưng BTC hoàn toàn có thể tiếp tục phục hồi trước khi đi lên. Bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy đóng cửa cây nến của BTC nó ờ, hôm xuống 26 ngàn nó thể hiện một cây rút chân rất là mạnh. Nó thể hiện lực lực mua rất là mạnh. Bên cạnh đó thì các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy là BTC đã tiến vào vùng quá bán. Khi vào vùng quá bán thì BTC hoàn toàn có thể phục hồi. Đó. Do vậy, à, xu hướng tuần này của chúng ta là như thế nào? Trước khi đi vào phân tích chi tiết BTC và các ờ, ờ, mã ờ, tiền điện tử nằm trong top 10 thì tôi muốn nói với quý vị cái tâm điểm của tuần trước. Tuần trước tâm điểm của chúng ta chính là chúng ta biết là cái việc ừ, sụp đổ của mã UST và dẫn đến mã Luna à, cũng sụp đổ theo. Chúng ta biết là mã UST à, khi gặp rắc rối thì đã sụp đổ rất là nhanh chóng từ mức 1 đô la à, nhanh chóng rơi về mức 0,37 0,037 đô la chia 27 lần. Từ đó nó kéo theo là uh, ờ, UST được uh, uh, bị đốt đi, đốt đi để kéo giá lên thì nó dẫn đến là cái việc uh, má coi Luna được sản sinh rất là kinh khủng. Chúng ta biết hiện nay thì mà Luna đang là 6,9 tỷ coi chiếm uh, số lượng của mình mà Luna này thì bằng hơn 95% toàn bộ thị trường tiền điện tử. Một mức cung nó kinh khủng khiếp. Và đấy là lý do vì sao mà mã này chia thời điểm cao điểm nhất là mã này chia 1,5 triệu lần. Đấy, chúng ta phải hiểu. Còn hiện nay đang chia 350.000 lần. Rất là kinh khủng. Từ cái mức cao nhất là 120 mà hiện nay đang đứng ở mức là 0.00037. Đây là so với ờ, BUSD còn tất nhiên là má Luna này niêm yết trên các sàn khác nhau thì giá nó khác nhau nhưng mà điều này nó cho chúng ta thấy là gần như bằng không chia đến một triệu lần thì làm gì còn cửa phục hồi nữa đúng không ạ thật là khủng khiếp Đấy. điều này nó lý giải là đối với những đồng USDT ờ, hoặc là USDC hoặc là những đồng như UST này luôn có những rủi ro tiềm ẩn và quý vị hết sức lưu ý khi chúng ta trữ lượng bằng đồng, đồng tiền này nhé bởi vì một rắc rối nào đó đối với các ờ, nhà sáng lập hoặc là bị tấn công hoặc là ờ, lỗi hệ thống thì nó có thể dẫn đến những cái hệ lụy nó khôn lường gần như chúng ta sẽ mất trắng đấy do vậy ờ, quan điểm tôi thì các má shitcoin này thì nó gần như là tăng thì nó có thể tăng rất nhiều hàng trăm lần hàng nghìn lần nhưng giảm thì nó cũng chia hàng triệu lần nên tùy quý vị theo khẩu vị rủi ro thôi tôi thường đầu tư thì tôi hay thói quen chỉ đầu tư top 3 thôi <laughs> cùng lắm là top 5 rất ít khi tôi ra ngoài đó nếu mà top 3 thì chỉ đầu tư um, BTC ETH Đấy, nếu top 5 thì đầu tư đến BNB và XRP thế thôi rất ít khi tôi đi ra ngoài à, khẩu vị của tôi có lẽ nó cũng không là không ưa sang thị trường coi thì tôi đã thấy thị trường coi là rất mạo hiểm rồi rất rủi ro rồi rủi ro mất trắng là có thể diễn đến với bất kỳ ai kể cả chúng ta Ờ, đầu tư ở những cái sàn lớn nhất như Binance Đấy, bởi vì hoàn toàn nếu bị chính phủ can thiệp hoặc bị như thế nào đó thì một ngày nào đó chúng ta thấy tiền nói chung là tiền ra khỏi túi của chúng ta thì không phải là tiền của chúng ta nữa rồi quan điểm của tôi là như vậy tiền khi nào về túi của chúng ta thì mới lại là tiền của chúng ta do vậy là khi đầu tư thị trường coi cảm cá nhân tôi đánh giá thị trường coi là một trong những thị trường rủi ro rất lớn đặc biệt là về mặt pháp lý và về tính minh bạch do vậy nhưng mà nó có một sức hấp dẫn rất lớn đó là biên độ dao động nó rất là mạnh đấy quý vị biết như BTC đấy trong một ngày giảm xong lại phục hồi 2% chả làm gì ra cả đúng không ạ do vậy ờ, đối với thị trường rủi ro lớn thì tôi chọn những mã làm sao mà cái cái cái, xác suất của nó là rủi ro thấp hơn so với các mã tiền điện tử khác đấy là vì sao mà khi tôi giao dịch tôi thường chỉ giao dịch top 5 thôi à, rất ít khi giao dịch ra ngoài nhưng khi phân tích cho quý vị tôi thường phân tích đến top 10 để quý vị có cái nhìn rộng hơn còn những mã bên ngoài thì rất ít khi phân tích à, đối, trở lại với thị trường tiền điện tử của chúng ta thì à, đối với BTC của chúng ta bây giờ target 26.000 đã đạt rồi bây giờ đang ở 29.600 như vậy xu hướng tiếp theo của BTC sẽ là như thế nào và chiến lược của chúng ta tuần tới sẽ là như thế nào ừ. như chúng ta biết đó, thì hiện nay cái à, cái target của cái kênh giá à, đây cái kênh giá nhỏ chúng ta nhìn thấy đây thì đã đạt rồi đúng không ạ nhưng hiện nay nếu chúng ta nhìn dài hơn một chút thì theo cái mô hình kênh giá này thì BTC của chúng ta là đang đi trong mô hình tiếp diễn là mô hình ờ, cờ chủ nhật với cái mô hình tiếp diễn này thì target tiếp theo của BTC sẽ tìm đến đâu tức là sẽ hướng đến chiều cao của cán cờ đây như vậy chiều cao cán cờ của chúng ta tính từ đỉnh 69.000 đây xuống đến cái điểm bắt đầu lá cờ. Nếu mà xét như vậy thì à, BTC của chúng ta sẽ hướng đến cái mốc đâu đó quanh 14.000. Nếu đi hết chiều cao cán cờ tất nhiên là không phải lúc nào nó cũng đi hết. Thông thường thì giá hay có xu hướng là đi khoảng 80% target mô hình trở lên. Như vậy nếu 80% target mô hình thì từ cái mốc uh, đây từ cái mốc breakout đây từ cái mốc breakout là 38.000 xuống 14.000 22.000 22.000 80% đâu đó rơi vào khoảng 18.000 đấy thì giá sẽ rơi xuống khoảng 18.000 ờ, 18.000 à, Điều này cũng rất là phù hợp nhé Đấy Nếu giá xuống 18.000 nó cũng rất là phù hợp Tức là BTC sẽ test lại cái đỉnh 19.000 à, của năm 2007 Như vậy khu vực 18-19 ngàn sẽ là một khu vực chúng ta mua rất mạnh Nếu BTC xuống được Khu vực này mua theo cá nhân tôi Khi nó test lại đỉnh này thì nó sẽ có một mức phục hồi rất là mạnh Khi đi hết target rồi Nó sẽ có một mức phục hồi rất là mạnh mẽ như vậy khu vực 14 18 ngàn sẽ là khu vực trung hạn chúng ta canh mua. Đây là trung hạn nhé, tôi đang nói về trung hạn nhé. Còn dài hạn thì như tôi đã phân tích ngay từ đợt tháng 2 á, tháng 1 thì đúng hơn. Lúc BTC đang 47 ngàn thì lúc đó tôi đã phân tích cho những ờ, bạn bè và khách hàng thân thiết của tôi là tôi dự đoán là BTC sẽ giảm giảm khoảng 85% so với đỉnh tức là 70 ngàn thì là 69 ngàn nó sẽ giảm 85% thì đâu đó rơi vào khoảng 10 ngàn mới là đáy thực sự và thời gian cần thiết để BTC giảm nó sẽ rơi vào khoảng 1 năm tức là tầm từ 11 đến 13 tháng có sai số 1 tháng tức là 1 năm bởi vì tại sao tôi lại có đưa ra cái nhận định đó bởi vì trên cơ sở của những cái chu kỳ trước chúng ta biết tiền điện tử của chúng ta thì hiện nay cái công năng ứng dụng thì chưa có đúng không cổ tức thì cũng không đúng không ờ, nó không như cổ phiếu có doanh nghiệp làm ăn phát triển hay là có báo cáo tài chính hay là có cổ tức do vậy chúng ta hoàn toàn dựa theo cái chu kỳ uh, halving của BTC và bốn chu kỳ halving trước ba chu kỳ trước thì BTC đều đặt uh, đỉnh và sau đó là có một năm giảm rồi lại vào 3 năm tăng đấy chu kỳ đầu tiên thì BTC đạt đỉnh vào ờ, tháng 11 năm 13 sau đó là giảm 13 3 tháng chạm đáy là vào tháng 1 năm 2015 với mức giảm 85,5% từ đỉnh sau đó sẽ bước vào 3 năm tăng từ tháng 1 năm 2015 BTC tăng đến tháng 12 năm 2017. Đấy, sau đó đạt đỉnh thì BTC bắt đầu bước vào giảm từ mốc 19.000 đấy, giảm đến từ tháng 12 năm 2017 cũng giảm 13 tháng đến tháng 1 năm 2019. 2019 thì chạm đáy. Sau đó BTC bắt đầu bước vào chu kỳ tăng, cũng tăng phi mã chu kỳ vừa rồi của chúng ta đấy. Tăng từ tháng 1 năm 2019, tăng cho đến đỉnh tháng 11 năm 2021 như vậy cá nhân tôi dự đoán BTC sẽ đạt đáy chu kỳ này đâu đó rơi tháng 12 năm 2022 cộng trừ một sai số một tháng quý vị lưu ý nhé. Và mức giảm dự kiến cũng hai lần trước thì một lần là 84,5%, một lần là 84%. Thì lần này tôi cũng mạnh dạn dự đoán đâu đó xung quanh mốc 85% tức là trên dưới 10 ngàn. Đây sẽ đáy của BTC. Cái này mọi cái đều là dự đoán trước tương lai các bạn nhé còn nếu mà các bạn bảo là đoán mò không phải đâu tất cả trên cơ sở uh, khoa học cả đấy do vậy cá nhân tôi đánh giá là BTC và thị trường nói riêng và thị trường tiền điện tử nói chung đang trong chu kỳ đao chen như vậy khi mà nó đao chen thì xu hướng chung của chúng ta là gì canh trên bán xuống và chúng ta sẽ mua tại những điểm mà có xác suất hồi cao thế thôi đối với tiền điện tử thì tôi lưu ý luôn à, quan điểm tôi thì tiền điện tử là một thị trường rủi ro và biến động rất là mạnh do vậy thường tôi sẽ ưu tiên xu hướng là mua lên mua lên và hâu bằng tiền thật tại những điểm mà hỗ trợ mạnh còn đối với những điểm kháng cự mạnh trong chu kỳ downtrend tôi sẽ bán xuống và đặt mức dừng lỗ là 10% Đấy, 10% về bước giá còn nếu mà sai thì dừng lỗ còn lúc nào dừng lỗ ngắn nhất thì là 5% vì chúng ta biết tiền điện tử biến động rất mạnh không có khái niệm dừng lỗ 1 2% đâu nháy phát chết còn đặc biệt các bạn nào đánh siêu ngắn các bạn lướt những cái khung ngắn thì tôi thật cái xác suất nó hên xui như các bạn ra đánh ờ, lô đề sổ số thôi tôi thì xác định là đối với những thị trường rủi ro như tiền điện tử rủi ro thì mình xác định nó rủi ro nhưng cơ hội rất lớn nên mình vẫn tham chiến và mình hạn chế tối đa rủi ro của nó bằng cách là mình chiết đơn những cái khung nó dài hơn và theo một follow theo một cái trend chứ không đánh kiểu ngắn hạn còn nhiều bạn lướt sóng rất thiên tài đánh điện điện tử đi x 20 lần x 30 lần x 50 lần rồi x 100 lần tôi thật nếu mà các bạn mà cứ x như thế mà các bạn sống sót được trên thị trường và kiếm được tiền ở trên thị trường này tôi nghĩ là khó và đặc biệt nó sẽ không bền vững đâu bởi vì không ai nở hoa mãi không ai may mắn mãi cả trong mọi chiến lược đầu tư thì cái chiến lược chúng ta phải làm sao quản trị được vốn để đảm bảo chúng ta sống sót trong mọi trường hợp đấy còn bản thân tôi thì đánh giá là thị trường tiền điện tử này đợt này thì sụp đổ chắc chắn thôi vẫn phải sụp đổ nhưng mà nó đã là một thị trường được khai sinh ra thì rất có thể nó sẽ được duy trì duy trì chứ nó sẽ không bị biến mất đâu do vậy chúng ta cứ đầu tư thôi còn quý vị cũng lưu ý đối với thị trường rủi ro này thì quan điểm cá nhân tôi quý vị không nên dốc hết tiền vào đấy còn quý vị tất nhiên là đây là quan điểm cá nhân tôi còn quý vị lớn rồi tự lựa chọn cái ờ, mình bỏ bao nhiêu thường ví dụ như tôi tôi thường chỉ bỏ vào tầm trên dưới 10 phần trăm tối thiểu 5 phần trăm và tối đa đa 15 phần trăm ờ, số tài sản của mình có để có thể đầu tư thị trường này còn cũng không đầu tư thấp hơn 5 phần trăm bởi vì thấp hơn 5 phần trăm thì nó ít quá kể cả lúc nó nhân 3 nhân 5 thì nếu chúng ta đầu tư 2 phần trăm nhân 3 nhân 5 chả có ý nghĩa gì nhiều đó quan điểm cá nhân tôi tầm trên dưới 10 phần trăm là tầm phù hợp rủi ro chấp nhận được đó và lợi nhuận thì cũng kỳ vọng tốt bởi vì tiền điện tử này một chu kỳ của nó tăng 10, 10 20 lần là bình thường 10% thì các bạn đã x2 tài sản rồi thậm chí các bạn đầu tư lũy thừa tiến theo cái ờ, công thức lãi suất kép thì hoàn toàn x3 x4 chứ cũng không phải là x2 đâu ừ. nói chung là chúng ta nên làm giàu bền vững còn đối với những bạn mà làm giàu ờ, kiểu trúng quả như kiểu đánh trúng sổ số động đắc thì tôi không nói bởi vì đấy không phải là phương pháp của tôi và nó không phù hợp với tôi đây là tôi chia sẻ quan điểm của tôi thôi để các bạn có thể tham khảo. Còn đương nhiên các bạn có quan điểm của các bạn. Các bạn lớn rồi 18 cộng hết rồi, biết sự lựa chọn của mình đúng không ạ? Ok, đó là thị trường uh, ờ, BTC thì quan điểm cá nhân tôi là downtrend chen cuối năm nay nhé. Đó là xu hướng dài hạn. Còn xu hướng uh, ngắn hạn của chúng ta thì như thế nào? Xu hướng ngắn hạn, đây, chúng ta đã phân tích xu hướng dài rồi đúng không? bây giờ chúng ta trở lại xu hướng ngắn hơn đây ngắn hơn hiện nay nhé thì uh, ờ, BTC cái đáy 26 ngàn tạm thời nó đang là đáy của tuần vừa rồi khi nào nó phá qua khu vực 25 ngàn này nó có thể xuống tiếp nếu phá qua khu vực 25.500 ờ, này BTC sẽ hướng đến MA200 MA200 hiện nay đang định hình ở vùng 218 như vậy chúng ta sẽ canh nếu mà nó phá qua 25 thì chúng ta canh mua quanh 218 cộng trừ 500 giá nhé còn trường hợp ờ, nó không phá qua thì bây giờ nó phục hồi chúng ta sẽ làm thế nào quan điểm cá nhân của tôi hiện nay cái đáy 25.500 này đang là đáy như vậy chúng ta hoàn toàn cứ về đây là chúng ta mua thôi khi nào nó phá qua chúng ta dừng lỗ còn không phá qua chúng ta cứ mua vùng 25.500 26.000 chúng ta mua dừng lỗ 24.000 nhé đấy còn chốt lời chúng ta cứ hướng đến vùng 30.000 ờ, thế thôi chúng ta chốt lời 30.500 chốt lời 4.500 đến 5.000 giá dừng lỗ tầm 1.500 giá cái điều này là phù hợp trường ngược lại nếu BTC phục hồi lên cao làm nào cái cản phía trên này cái cản chen này trước hết nó đã phá qua bây giờ nó trước nó là kháng hỗ trợ giờ là kháng cự thôi chúng ta canh bán thôi quanh 35 ngàn 35 ngàn cộng trừ 500 giá tùy theo điểm chạm đấy chúng ta dừng lỗ trên M200 hiện nay M200 đang là 37.500 Ờ, cá nhân tôi đánh giá khi thị trường xuống thì MA200 sẽ kéo dần xuống theo do vậy MA200 sẽ là kéo xuống dưới 37 ngàn như vậy chúng ta dừng lỗ 37 ngàn là phù hợp chúng ta tùy theo điểm bán nhé chúng ta bán 35.500 thì dừng lỗ 37.500 cho tôi chúng ta sẽ dừng lỗ là hơn 5% tức là 2.000 giá đó chốt lời thì sao chúng ta chốt lời chúng ta sẽ quay trở lại cái mốc ngắn nhất là 30.000 còn không thì chúng ta chốt lời 26.000 như vậy chúng ta sẽ chốt lời là 5.000 đến 9.000 giá còn dừng lỗ 2.000. Một uh, kèo cũng rất là phù hợp đối với các bạn chết đinh theo xu hướng. Đó là như vậy BTC ờ, chúng ta đánh hai chiều nhá. Chiều ờ, bán của chúng ta canh quanh 35.000 cộng trừ. đó Còn chiều mua chúng ta canh quanh 25.500 26.000. Dừng lỗ 24.000. Chưa phá qua 24.000, chúng ta lại tiếp tục canh mua quanh 21.800 cộng trừ nhé ở khu vực này thì 21.500 Cá nhân tôi đánh giá là khu vực này nếu ngắn hạn thì các bạn dừng lỗ 20.000 Nhưng tôi nghĩ là hơi rủi ro có thể bị chọc dâu Bởi vì chúng ta xét lại tính chu kỳ của BTC nhé Đây Tất cả các lần trước trong chu kỳ của BTC Thì mỗi khi BTC giảm và chạm đến đáy à, chạm đến MA 200 trên chart tuần thì sau đó đều là đáy và đi lên mạnh mẽ kể cả đợt dịch Covid à, MA 200 của nó ở 5.600 BTC tuy có giảm xuống đến 4.000 nhưng sau đó nhanh chóng phục hồi trở lại và bước vào tăng à, thần thánh đấy do vậy cá nhân tôi đánh giá vùng 218 này là vùng chúng ta ngắn hạn có thể hâu hâu và nếu mà giá đi qua thì chúng ta sẽ chờ đợi điểm cắt sau bởi vì cá nhân tôi đánh giá khi nó có xuống đến 28 1.800 này nó có phi qua thậm chí 10 xuống đến 18 ngàn thì sau đó nó vẫn quay trở lại 25 30 ngàn cho chúng ta chốt nên chúng ta cũng không phải vội còn đây là quan điểm cá nhân tôi là là đối với những bạn mà giao dịch bằng tiền thịt thôi nhá không dùng margin nhá còn các bạn mà dùng margin thì chúng ta phải chọn điểm cắt lỗ thôi Đấy, quan điểm cá nhân tôi thì cắt lỗ 5 đến 10% như vậy các bạn có thể chọn cắt lỗ 2.000 giá còn chốt lời thì 5 đến 10.000 giá đó là phù hợp còn bạn nào đánh ngắn hơn nữa thì tôi chịu bởi vì tôi không thể tư vấn được ừ, bởi vì tôi không đánh ngắn như hơn nữa do vậy tôi sẽ không tư vấn được cái trường hợp ngắn hơn ngắn hơn các bạn có thể lựa chọn các bạn uh, chết đinh ngày ngắn hơn chết đinh khung h1 mà 30 còn tôi chết đinh ít nhất phải là h4 đấy còn thông thường thì đánh xu hướng tôi hay nhìn daily còn ờ, phân tích xu hướng thì phân tích trên đồ thị Wicker Ok, đó là BTC, chiến lược chúng ta rất rõ rồi đúng không ạ? à, tiếp theo chúng ta sẽ đến với ETH đi ETH thì tuần qua chúng ta cũng thành công đúng không breakout trend chúng ta có thể bán xuống 25 ngàn này à, target e thì ETH chưa đến nhá target ETH của chúng ta đi hết kênh giá là nghìn tư cơ à, tuần qua ETH mới đến nghìn bảy thôi Đấy. do vậy mua thì chúng ta không mua được nhưng mà bán thì thành công đối với ETH cũng vậy thôi bây giờ xuống thì chúng ta canh mua mà lên chúng ta canh bán nếu BTC đo lại 25.500 tôi tin là ETH sẽ về đến 1.400. Đây sẽ khu vực quý vị có thể canh mua lên. Mua lên rất mạnh luôn, không sao cả. Ờ, nó sẽ phục hồi nhanh chóng trở lại 2.000 thậm chí 2.200 thôi. Một mức phục hồi 4-50% cũng rất là xứng đáng để đầu tư. Còn trong ngắn hạn thì như thế nào? Ngắn hạn hơn thì nếu ở chiều ngược lại ETH đi lên thì chúng ta làm nào? Test chen chúng ta bán thôi nhá. Nếu ETH đi lên thì test chen ở khu vực 25.500 25 à 2550 cộng trừ 50 giá như vậy khu vực 25 2500 2600 chúng ta bán. Chúng ta dừng lỗ trên M200. Hiện nay M200 đang ở 2763. Chúng ta dừng lỗ và cũng cạnh trên của chen luôn. 2500 2750 nhá. Như vậy chúng ta dừng lỗ đâu đó vào tầm 150 đến 200 giá. Chốt lời thì chúng ta hướng đến cái khu vực ờ, đáy ngàn tám và xa hơn là ngàn tư thôi. Như vậy chúng ta Chốt lời tầm 700 đến 1.000 giá 1.100 giá Còn dừng lỗ tầm 150 đến 200 giá Một mức rất là phù hợp thôi Tỷ lệ chốt lời toàn 13, 17 rồi Đó là ETH chiến lược cũng rất là đơn giản đúng không ạ Chúng ta sẽ không mua ETH ở ngàn bảy nhá Đấy Mà chúng ta sẽ, sẽ hướng đến quanh 1.400 14, 1450 Đối với mã thứ ba của chúng ta là BNB Thì tuần qua cũng thành công thôi đúng không khi BNB phá chen chúng ta bán được ở uh, 368 đây này BNB xuống vượt kỳ vọng luôn xuống vượt target target BTC là 268 xuống vượt và chúng ta hướng đến khu vực tiếp theo là 216 này thì BTC B, BNB đến rồi khu vực này rất là tốt luôn hoàn toàn là mua lên tốt BNB thì chiến lược tiếp theo chúng ta là như thế nào Quan điểm cá nhân tôi thì BNB cũng như BTC thôi. Trước hết là ở cái khu vực 210 uh, 10 này nó rất là mạnh. Nếu nó quay về chúng ta cứ mua thôi, không vấn đề gì cả. Đấy. 210 mà co chân rút một phát lên 350% đấy. Một mức phục hồi rất là kinh khủng khiếp. Không hề đơn giản một chút nào. còn trường hợp ngược lại BNB đi lên là sao đi lên chúng ta canh bán thôi bán theo m 200 thôi cũng là test chen bây giờ khu vực test chen của BNB là 370 đấy MA200 nằm ở 380 như vậy chúng ta bán quanh 370 380 dừng lỗ khi vượt qua chen 400 đó không có vấn đề gì cả vẫn bán 370 380 dừng lỗ 400 chốt lời vẫn hướng đến vùng 210 thôi Kèo rất là dễ. Như vậy BNB rất là dễ đánh luôn ạ. Mua 210, bán 307, 308. Hết. Rất là dễ đánh luôn. Không sao cả. Dừng lỗ thì 400. 20 giá nhưng chốt lời thì gần 200 giá. Một kèo rất thơm. À, mã tiếp theo của chúng ta là XRP. Mã này thì cũng uh, chung với thị trường thôi, chen Nhưng mã này thì uh, Hôm trước về đến vùng 0.35, một hỗ trợ rất mạnh. Nhưng mà phục hồi lại không được quá nhiều, phục hồi 0.45 thôi. Tôi nghĩ mà XRP này thì ờ, có lẽ nếu mà phục hồi lên thì chúng ta canh bán thôi. Chúng ta bán khi nó test lại cạnh chen nhá. Đâu đó quanh 0.55. 0.55, 0.56. Chúng ta dừng lỗ qua MA200 qua chen 0.63 chốt lời sao chốt lời ngắn hạn nhất hướng đến 0.35 xa hơn thì cá nhân tôi đánh giá sẽ đến vùng 0.27 nếu về 0.27 quý vị có thể mua được nhá và xa nhất nó có thể về 0.17 đó đối mã ADA đối mã ADA này thì cũng xuống chung theo thị trường rồi chúng ta chỉ có một chiều bán thôi tuần qua thì cũng rất là thành công đúng không khi nó phá qua cái à, đáy 0.77 này chúng ta có thể bán về 0.39 cũng gần được x2 đấy hiện nay thì nếu nó phục hồi lên chúng ta vẫn cứ bán tại đây thôi 0.77 này chúng ta dừng lỗ 0.9 nhá dừng lỗ 0.9 0.77 dừng lỗ 0.9 0.13 giá chốt lời thì chúng ta vẫn hướng ngắn nhất đến 0.4 dừng lỗ 0.13 giá còn chốt lời là không phải 0,37 ờ, giá còn xa hơn tôi nghĩ nó sẽ xuống đến vùng 0.17 như vậy vùng và xa nhất là vùng 0.1 như vậy vùng 0.17 và 0.1 này khu vực có thể mua lên mạnh nhá đấy mua lên vùng này thì việc x2 x3 là bình thường nhưng không biết là nó về được hay không thôi à, nó không về thì chịu đối má Solana này Solana này má này thì ờ, thực ra tôi cũng không thích những má mới đâu nhé những má lên sàn sớm thì chưa lâu thì nó rất có thể nó bị ăn đòn bởi vì nó chưa được thị trường chứng minh tuy nhiên là thuộc top 10 thì tôi cứ phân tích thôi à, quan điểm cá nhân tôi nhé má này chúng ta canh bán à, lên 78 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ qua 95 nếu giá đi qua 95 chúng ta dừng lỗ ừ. hướng đến ngắn nhất thì chúng ta vẫn hướng đến 40 san là 22 còn nếu giá về đến 22 quan điểm cá nhân tôi mua được Đấy. Giá vàng 22 mua được hướng đến vùng 50. Như vậy toàn bộ thị trường tiền điện tử tuần tới chúng ta sẽ đánh hai chiều chứ không đánh một chiều. Quan điểm trọng là điểm mua và điểm bán của chúng ta thôi nhé. Đối mã Dogecoin này. Dogecoin này thì phá đáy rồi. Phá đáy 0.11 rồi. Xuống chung của chúng ta cũng cứ bán thôi. Qua 0.11 là bán thôi. Phục hồi lên. phôi trở lại 0.11 chúng ta bán. Chúng ta dừng lỗ trên MA200 thôi 0.13. Chốt lời thì hướng đến tôi nghĩ là 0.07 lần sau không chống được. Khả năng là 0.04 thôi. Đấy. Và nếu giá về 0.04 thì chúng ta cũng có thể mua lên. 0.04 để hướng đến X2 0.08. Đó là toàn bộ ờ, nhận định xu hướng thị trường tiền điện tử tuần từ ngày 16 cho đến ngày 23 tháng 5 năm 2022. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.